thì nó được, lúc thì nó không Đấy, nó phụ thuộc vào cái người xem quảng cáo cái người xem quảng cáo ấy mà người ta yêu quý tôi người ta có tâm một chút đấy người ta mong muốn để tôi có thêm thu nhập thì người ta sẽ xem quảng cáo dù là 5 giây 10 giây thì nó cũng là xem thì cũng là được tính vào là cái tiền quảng cáo trên YouTube và tôi sẽ có thêm thu nhập mà có thêm thu nhập thì tôi sẽ có thêm niềm vui cũng như là động lực để duy trì cái việc là sản xuất video phục vụ anh em nhưng mà với rất nhiều cái trường hợp Đa phần là người ta sẽ bật Có cái quảng cáo nó hiện lên ấy là người ta sẽ ấn vào cái skip luôn Người ta tắt luôn Chính vì thế là những cái thu nhập đến từ quảng cáo Thực ra ở trên kênh này nó rất thấp Nó không đáng là bao nhiêu cả Tôi nhớ cái khoảng thời gian cuối năm ngoái Kéo dài đến tháng 3 năm nay Là cái khoảng thu nhập ấy Từ quảng cáo là gần như là không có luôn Ở trên kênh luôn Đấy là cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ là tôi dừng cái việc Youtube của đấy Tôi dừng tôi không làm Youtube nữa Đấy Bởi vì là nó không có thu nhập Và làm thì nó cũng gọi là Chỉ là cho vui thôi Nhớ cái đợt đấy đúng là làm vì đam mê luôn Suốt kéo dài phải đến 4 năm tháng là thu nhập rất thấp Có tháng nó chỉ khoảng 1 triệu, 2 triệu Có những cái tháng mà thậm chí là tiền ở trong youtube ấy nó còn không cho rút bởi vì nó chưa đến cái ngưỡng ở youtube được rút <laughs> đấy nó phải tích hai tháng 3 tháng thì tôi mới rút được ra nói thế thôi nhưng mà cái đợt đấy lại rất là đam mê nhá đợt đấy là tôi livestream rất nhiều livestream livestream đến đêm hai ba giờ sáng ngồi với anh em livestream đến đêm sau đó thì là cũng tổ chức mấy cái giải đấy cũng có khá là đông anh em tham gia và anh em nói chung là đến bây giờ thì anh em cũng rất là thích là những cái giải đó và muốn là tôi tổ chức giải quay trở lại Đấy, những cái giải rất hay Tôi nhớ cái đợt đấy là tổ chức giải rất nhiều anh em ủng hộ Đấy, ủng hộ về tiền để tổ chức giải Rồi thì à, là cũng là ủng hộ về à, về cái mặt gọi là ý tưởng Cũng như là động viên về mặt tinh thần rất nhiều Nói chung là cái đợt đấy là tôi à, bỏ rất là nhiều những cái tâm huyết cũng như công sức cho cộng đồng Duy trì cái việc là tổ chức giải đấy, Duy trì cái việc stream các thứ Tăng tương tác với anh em Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại anh em ạ uh, cái quan trọng ấy thì nó vẫn là vấn đề về tài chính thôi vấn đề về thu nhập thôi đấy thì cái khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà không có thu nhập vì vậy nên càng ngày nó càng thưa thớt những cái giải thưa thớt đi những cái buổi stream nó cũng thưa thớt đi anh em cũng biết cái cái giai đoạn đấy là cái giai đoạn mà dần dần nó thưa thớt dần đấy cho đến khi nhá mà cái um, youtube nó cho đăng ký hội viên ở tại việt nam thì hồi đó đã có rất nhiều các anh em đấy từ những cái ngày đầu tiên là đã ủng hộ tôi bằng cách là đăng ký hội viên để tôi có một cái nguồn thu nhập ổn định hàng tháng thì cái đợt đấy phải nói là rất là cảm ơn các anh em đấy các anh em đầu tiên đã đăng ký hội viên ở trên kênh và cứ dần dần thôi các anh em yêu quý ngày một đông đấy ngày một đông khi mà à, tôi à, thấy là cái thu nhập nó quay trở lại thì tôi lại quay trở lại tôi làm và tôi đầu tư hơn cho cái công việc này đấy thì dần dần càng ngày càng đông Anh em cũng có thể nhận ra là bây giờ ấy Các cái lượng view trung bình Thấp nhất thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 6.000 view Sau khoảng một tuần clip là nó khoảng 6.000 view Còn đối với cả những cái video clip mà Nó rơi vào tầm khoảng một tháng ấy Thì tôi nghĩ là nó cũng sấp xỉ là khoảng chục nghìn Đấy chục nghìn view Đấy là một con số rất là đáng mừng Khi mà cái kênh này nó vực lại Đấy nó quay trở lại Nó hồi sinh trở lại Đấy là một cái niềm vui và cái kênh này bây giờ là thu nhập nó tôi phải nói thật với anh em, tôi khoe với anh em luôn là nó rất là ổn định anh em nhá. Ngoài cái thu nhập của anh em đóng góp ủng hộ hội viên, đấy còn có rất nhiều anh em là có tặng donate hay là gửi lời cảm ơn qua super chat của YouTube thì phải nói là anh em càng ngày càng nhiều anh em yêu quý tôi hơn. Đấy nhưng mà bên cạnh đấy thì bởi vì là cái kênh ấy càng đông càng phổ biến thì cũng sẽ có rất nhiều là anti fan đấy, tôi phải nói thật với anh em là càng nhiều người yêu quý thì lại càng nhiều người nó ghét tôi nó chửi tôi đấy tôi tôi có biết nhưng mà không sao ừ, đấy nó là cái điều bình thường <laughs> càng nổi tiếng thì càng nhiều người biết đến thì cái tỷ lệ người ghét nó càng đông thôi cái đấy nó là cái điều quá là bình thường anh em ạ không những tôi mà kể cả những ca sĩ nổi tiếng đấy những cái gọi là là là, là những cái người nổi tiếng đều phải vướng vào cái trường hợp là như thế thôi Đấy, xe bị là coi như là một cái lượng anti không hề nhỏ chửi nhưng mà không sao. Đấy, tôi tôi nói rồi, tôi cũng chia sẻ cái vấn đề này nhiều lần rồi. đấy là <clears throat> cái người mà người ta chửi tôi ấy, thì thực ra là nó cũng chả có có có, có, có <laughs> nó cũng chả liên quan đến tôi cả. Đấy, tôi cũng chả có cái gì tôi phải quan tâm. Bởi vì tôi làm video này tôi cũng cũng cũng thấy là tôi cũng đâu có phục vụ cái đối tượng đấy đâu Đấy còn thực ra thì vẫn cứ vào xem Đều thì nói chung là Đứng về cái mặt gọi là Youtube Làm Youtube thì nó cũng là tăng view cho tôi Thì tôi cũng vẫn cảm thấy là nó vui <laughs> Thế anh em nhá Nhiều khi là cũng phải cảm ơn cái hội anti đấy Bởi vì có anti thì Lâu lâu mình như cái tên của mình nó ít khi nó được nhắc đến Nhưng mà đấy có anti thì tự nhiên lại được nhắc nhiều Thì nói chung là cũng vui các diễn đàn có tên mình được sướng tên thì nói chung là cũng tuyệt vời <laughs> tôi biết là mấy cái thằng anti thì nó hay mổ xẻ những cái live của tôi lắm nào thì là live up uh, ờ, ngu live up thì chưa khôn à. <laughs> xong rồi bảo tôi đi lùa gà tôi cũng chả biết là, là những cái thằng đấy nó định nghĩa gà là như nào à. chứ còn tôi thấy là những cái người mà chúng nó định nghĩa là gà ấy xem kênh của tôi ấy thì cũng queen mấy nghìn điểm rồi đấy thậm chí là có ở top <laughs> top server Uh, người nước ngoài cũng có đấy, Nhật Bản cũng có Hàn Quốc cũng có chứ chả nói riêng Việt Nam đâu anh em ạ thế mà chúng nó vẫn coi như là bảo tôi lùa gà thì tôi cũng chịu luôn đấy, những cái layup điển hình uh, bị chửi nhiều nhất thì tôi trong cái giai đoạn này tôi nghĩ là uh, Hunter kẹp với cả Live Blade Live Tôi cũng không hiểu tại sao mà chúng nó lại có thể là chê cái lap đấy Trong khi cái lap đấy có rất nhiều anh em là là cầm cái lap đấy mà leo rank lên queen rồi Thậm chí còn sơ farm lên queen cả nghìn điểm luôn Đấy một nghìn hai nghìn điểm nó là cái chuyện bình thường Bởi vì cái lúc mà tôi là khám phá ra cái lap đấy Là tôi chơi ở một cái trận đấu mà tôi chơi ở mức rank queen và tôi gặp một cái đối thủ là chơi cái trận cái cái trận mà gặp cùng với tôi ấy, là trận đấu đấy là đối thủ chơi cái bộ đấy. Thì tôi mới học cái bộ đấy được. Sau đó tôi về tôi tập. Đấy trong cái khoảng thời gian mà tôi tập ý, thì tôi ngộ ra cái bộ đấy nó rất mạnh. Trong cái khoảng thời gian mà tập thì tôi cũng đã phải sờ farm. Nó rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng hai chục trận liên tiếp rồi. Đấy và tất nhiên thì những cái trận đầu tiên ý nó sẽ chưa có coi như là thông thạo thì nó còn nhiều cái bỡ ngỡ ở cái lap đấy thì nó còn chưa mạnh đấy nhưng mà đến cái lúc mà tôi farm nó gọi là thành thần rồi ấy nó gọi là coi như là thông thạo 10 bố nó rồi ấy thì coi như là nó gọi là cái line bí kỹ vậy luôn tức là nào chơi đã chơi là chỉ có top thôi Đấy, riêng hai chục trận đấy nhá, tôi nói thật với anh em là từ tính từ cái trận đầu tiên mà tôi bắt đầu tôi bỡ ngỡ tôi chơi cái cái lap đấy đến cái cái cái trận đấu cuối cùng ấy, tính tất cả 20 cái trận đấy nhá thì nó là toàn top luôn. Một hai trận top 4 thôi. Còn là toàn là top 2, top 3, top 1 thôi anh em ạ Mà cái loạt trận cuối cùng của tôi là full top 1 Tôi đã cho rất nhiều anh em xem cái lịch sử Toàn top 1 luôn Vậy tại sao một cái layup như thế thì lại được coi là yếu ạ Em hiểu yếu chỗ nào Ờ <laughs> Ảo thật đấy Còn tôi nghĩ là yếu hay mạnh ấy thì nó là do tay người cầm <laughs> những cái thằng mà nó nó, nó chửi tôi nó chê ấy, thì thực ra là nó nó, nó cầm vào nó đánh yếu đương nhiên nó phải bảo là nó yếu thôi chả nhẽ nó lại bảo là nó mạnh đúng không anh em đấy là do tay người cầm chúng ta có thể hiểu là như thế hoặc là có những cái thằng mà nó anti đến cái mức độ mà nó đéo cần biết là yếu hay mạnh đấy nó cứ thấy là, là bài của tôi cứ thấy là bài của tôi là chửi thôi <laughs> không cần biết là yếu hay mạnh đấy nó cứ thấy bài của tôi là nó chửi thế thì tôi cũng chịu thôi nha anh em nhá thôi nên là những cái thành phần đấy thì tôi mặc kệ thôi còn tôi phải nói thật với anh em là ai tin thì chơi còn ai không tin thì thôi giời chính vì thế là trận này tôi lại chiêu đãi anti fan đấy xúc miệng nhổ vào mặt anti fan bằng ờ, trận đấu uh, <laughs> live blade live kẹp với cả chín hunter anh em nhá Tất nhiên là bây giờ cái bộ này nó gọi là thông tạo 10 của tôi rồi Chơi kiểu gì cũng tốt thôi anh em ạ nhiều nhiều thằng ấy là nó vịn vào cái lý do là cái bộ này nó khó là bởi vì là làm sao bởi vì là thứ nhất là nó phải đánh ở level 10 thứ hai là nó phải roll được cái con live line lên 3 sao ai bảo chúng nó là như thế ờ ai bảo chúng nó như thế hay chúng nó tự nghĩ ra chúng nó tự nghĩ ra là live line phải lên 3 sao và phải chơi ở level 10 ui giời ơi đấy là những cái thằng mà nó gọi là không biết gì đấy anh em nhiều cái thằng mà nó như thế lắm anh em ạ Cái tầm mà rank uh, khỏi ờ, rank uh, vừa mới thoát cổng lúc 9 ấy Đấy hoặc là uh, vừa mới thoát cổng kinh ba ấy Đấy vừa mới chớm lên Queen Là mấy bố tự tin lắm Đấy là coi như là ừ, tưởng như là mình đã biết hết rồi tưởng như là mình đã biết hết tất cả mọi thứ trong game này rồi đấy là nhiều khi là có những cái nhận xét mà nó rất là coi như là chủ quan Đấy, khi mà chưa biết được do tình hình là đã có thể nhận xét được luôn Thậm chí là còn chưa thử Chưa thử vọc vào chơi thử Đấy, nhưng mà với những anh em mà vọc vào chơi thử Tôi nghĩ là anh em sẽ phải có cái nhìn khách quan Đấy, đánh giá chính xác cái sức mạnh của cái bộ này Tôi phải nói thật là như thế Còn tôi sẽ chơi thử cho anh em xem Thêm một trận nữa Đấy, để cho anh em biết À không, thực ra anh em thì biết rồi Để cho mấy thằng anti-fan biết nha anh em nhá Đấy, còn <clears throat> Có nhiều ông thì cũng nói là cái bộ này không phải vô đối Khi mà gặp assassin mà có gấu assassin thì ăn được Thì tôi cũng công nhận Cái đấy tôi công nhận luôn Là đúng là như thế Tức là cái bộ này rất sợ Cái bộ 9 assassin mà nó có cái con gấu assassin Nhưng mà chỉ có cái cái con gấu assassin thôi nhá anh em nhá Còn nếu mà chơi một con cáo ấy là vẫn không sợ đâu Tôi đã có những cái clip chứng minh cái điều đấy rồi Có những cái clip mà gặp cái con cáo Ở trong bộ 9 sin Đấy, hay là gặp cái bộ 6 assassin mà cái con cáo làm co là vẫn ăn được bình thường. Đấy. Là đã có clip rồi nhá anh em nhá. Tôi là cái bộ này là riêng cái bộ này là tôi ra tôi nhớ ít nhất là tôi phải ra 4 clip rồi. Đây nó là cái clip thứ năm đấy. Đấy nên là tôi vẫn chưa gặp cái bộ trận nào mà có cái người chơi Wario thì tôi cũng chưa biết là cái bộ Wario thì liệu rằng là có thua không. Đấy nhưng mà những cái bộ khác ấy là tôi nghĩ là có thể là cân hết đấy Kể cả bộ Goblin nha anh em nhá Goblin là cũng có thể cân được luôn Goblin gọi là là là ca lông hai sao ba tia các kiểu các thứ rồi đấy Có rất nhiều thằng là nó kêu là chỉ cần một con ca lông Với ba tia là đủ coi như làm thịt cái bộ đấy của tôi ui rồi ôi Đã có những cái clip có có có có có ca lông rồi ạ à. Có ca lông, có bờ linh, có ba tia hẳn hoi rồi ạ à. Có ăn được đâu Đấy chả qua là, là chúng nó cũng có xem đâu khổ chúng nó bắt được một vài cái cái cái cái cái coi như là cái đội hình của tôi xong rồi xem được một trận thôi thế là lên là phản luôn Đấy, anh em nào mà xem là cũng biết là nó ăn được rất nhiều line up Kể cả là bộ Clyde nhá Bộ Clyde bây giờ là full bộ luôn 11 con 6 Glacier 6 Clyde Liberate Line 3 sao Vẫn là coi như là bay màu Bởi vì là làm sao Có nhấc tay lên đâu mà tăng tốc đánh Đấy nó rất là là khỏe đấy còn còn bộ warrior thì cũng chưa gặp nên là cũng chưa biết mà trận này hình như là có warrior này trận này có warrior chơi này bm trương bm trương là chơi warrior là trận này chúng ta có thể test về warrior đấy có những cái cái cái người comment vào là nói là cái bộ đấy là gặp warrior là tự chết tự lăn ra chết live bloodline tự lăn ra chết chết luôn đấy thì trận này có thể là chúng ta sẽ có một cái người chơi warrior bây giờ cũng đang khá là xanh Đấy chúng ta test thử xem là nó có chết không Nhá anh em nhá Đây trận này còn có cả một thằng Thằng thằng, thằng rất là khỏe ở đây Đấy một cái thằng Thằng thằng thằng, thằng Goblin khỏe này Goblin xanh quá nhở Goblin xanh quá anh em ơi Nó còn cắt chuỗi của tôi Xanh thế không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn không ổn mất chuỗi rồi ui rồi ôi thằng goblin xanh quá không sao Tăng độ khó cho game Ờ Để đấy Để đấy Để đấy <laughs> Phải có những cái tình huống như này để tăng độ khó cho game Để cho chúng nó bảo là là, là Tôi là quá slow bot Ờ thì cũng phải có những cái tình huống như này anh em ạ Rồi Không là chúng nó lại cứ đổi cho là vì là tôi quá xanh Nên là tôi mới chơi được cái bộ đấy Ờ được <laughs> Chưa có live Blitzline 2 sao đâu anh em nhá Đấy bây giờ chưa có súng hai nhá Chưa có 6 Hunter nhá anh em nhá Đấy, hoàn toàn không hề xanh Hoàn toàn không hề xanh đầu game Rồi Để xem là, là liệu rằng nếu mà không hề xanh Đấy, chuỗi Hunter không kéo dài được đến round 20 Thì tôi có chơi nổi cái bộ đấy không Đấy Ok Thử xem Rồi <clears throat> Chưa có cái giáp hút máu Bài này chưa có cái hút máu thì thì, thì cũng hơi toang Đấy chưa có đồ đâu nhá Cần là cần là cái hút máu Đấy thôi rồi Đây nó sẽ là cái hút máu tương lai Rất cần là cái hút máu trừ giáp ấy Để đánh với cả warrior thì phải cần cái đấy Đồ thì hiện tại là Chúng ta có thể thấy là sẽ có tương lai cướp điên hoặc là ba tia Đương nhiên là sẽ là ba tia đầu tiên rồi Chấn phái ở cái bộ này ba tia cho Light Blade Light ba tia cho Luna <clears throat> Cái thứ hai thì tôi nghĩ nó sẽ phải là cái hút máu cuối bởi vì là trận này thì có um, có có có, có Wario. Đấy, chúng ta sẽ cần một cái BKB nữa. Cần một cái BKB. Để đánh với cái nhà mết. Nhưng mà nếu mà nhà mết chết sớm thì có thể là chúng ta thay bằng một cái um, cái chén thánh để đánh nhau với cả Wario thì cũng lấy chén thánh cũng được. Warrior bây giờ máu đang cao Khả năng là late game sẽ sống sót Để đánh lết Đấy Goblin chắc chắn rồi Goblin quá xanh rồi <clears throat> Rồi Lên dần lên 8 thôi anh em Xong rồi chúng ta sẽ roll ở 8 Bài này tôi cũng đã hướng dẫn anh em rất kỹ rồi Cứ đúng sách giáo khoa mà làm thôi Chúng ta sẽ roll ở 8 để kiếm cái con Live Line lên 3 sao Trong một vài trường hợp thì chúng ta sẽ up lên 9 và chúng ta sẽ kẹp 9 Hunter Nhưng mà những cái trường hợp như thế là những cái trường hợp mà Live Bloodline nó ra ít và cái con cung đen nó ra nhiều Nhưng mà trận đấu này cung đen nó chưa ra Chính vì thế là tôi sẽ roll ở 8 Anh em nhá <clears throat> Trận này roll ở 8 thôi Kiếm Live Bloodline 3 sao luôn Đấy để tôi chơi để để xem là là là có cần thiết là phải lên 10 không? Có cần thiết là phải lên 10 để kẹp đủ bộ không? Đấy, nhiều thằng à, nó không biết Nó cứ comment thôi kiểu cảm tính thôi Không có biết cái gì đâu Anh em cứ bình tĩnh Cái cái cái cái, cái đội hình này nó, nó gọi là thông thạo 10 rồi Sờ farm nên, cả Nếu mà tính điểm ở cái thang mức điểm Queen Thì chắc là nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 200 điểm 400 điểm Queen chứ chẳng phải 200 Nó rơi vào tầm 400 điểm Queen là nó lấy từ cái đội hình này mà ra rồi Nên là anh em cứ yên tâm nhá Về kinh nghiệm chơi bộ này thì, thì nói chung là mắc kinh nghiệm thông thạo 10 Đấy <clears throat> Để xem là trong cái trận đấu này tôi sẽ chơi như nào Trận này cũng có người chơi Hunter Nhưng mà không biết là Hunter Exit hay là Hunter gì Thì không biết 9 Hunter thì cũng sẽ là trùng bộ Đây Gặp Hunter này kẹp với cả rồng này Thì khả năng là tí nữa là chuyển Exit rồng Exit rồng Hunter Trước đây là tôi cũng có một cái clip là đấu với cả cái nhà Exit vào late game Và cũng ăn được nha anh em nhé cũng là sẽ chơi được với nhà Exit Nên là cái bộ này nói chung là Về lết thì nó cũng chẳng ngán cái bộ nào đâu Có vấn đề là nó có ra những cái đồ chấn phái không thôi Đấy nếu mà ra đồ chấn phái cho la Blitz ấy Thì khả năng tốt là rất cao Chấn phái là cái gì tôi xin nhắc lại nhá Cái ba tia chắc chắn là cái chấn phái rồi Còn cái món thứ hai nó phải tùy Nhưng mà thường là nó sẽ là một cái món đồ tăng tốc Tốc đánh Nó có thể là cái hút máu cuối trừ giáp Hoặc nó có thể là cái búa xét cái đấy nó tùy vào vào vào, vào tình huống. Hoặc là có thể là một cái cướp điên. Đấy, nhưng mà tôi tôi ưa thích nhất là cái hút máu trừ giáp ấy. Cái món đấy tôi hay lấy là cái thứ hai. Đấy để đánh được với cái những cái nhà như là warrior thì nó cần cái đấy. Nó cần nhiều vào cái đấy. Đấy, còn búa xét thì trong một vài tình huống thì lấy cái búa xét tăng tốc đánh nhanh thì cũng clear nhanh, cũng được. Đấy, trận này có warrior này. Ok. Tầm này liệu rằng là có ăn được cái bộ warrior này không? Bây giờ thì tôi yếu Anh em cũng có thể nhìn thấy là ở trên bàn cờ tôi bây giờ không hề có những cái con co Con co của tôi bây giờ đó là con thỏ Là một con một tiền hay sao Nên là cái tầm này thì, thì nói chung là thua thì thua, thắng thì thắng Nhưng mà nếu mà thua thì chắc là cũng không mất nhiều máu Thắng thì cũng không đẩy được đối thủ nhiều máu đâu Rồi ok lại được thêm tí tiền Rồi rôn ở đây rồi nhá anh em nhá Rôn ở đây thôi Rôn ở đây thôi đây rồi, mãi súng mới lên được hai này. Đấy nhá, cái trận đấu này là không hề coi như là slow ball, không hề đỏ một chút nào anh em nhá. Tôi chỉ coi như là kẹp vào là những cái con hai sao có được cho và kẹp thêm cái bộ 6 Hunter vào để giữ máu đồ game thôi. Ủa ôi đây rồi. Mãi mới lên được hai sao ạ. Rồi, dồn đồ cho Live Blitz Live. Ok. Form ở level 8 rồi anh em nhá Chúng ta dừng lại ở level 8 chúng ta roll Đồ này Được đấy, có hút máu rồi Chiến thắng. Với những cái món đồ như thế này tôi nói thật với anh em là cũng không sợ chín warrior lắm đâu Mặc dù lý thuyết thì là cũng sợ chín qua, Đấy nhưng mà với những cái món đồ mà có cái khả năng hồi máu thì cũng sẽ không sợ lắm Mà nếu có sợ ấy Thì tôi nghĩ là cũng chỉ sợ Warrior thôi Mà tôi cũng không hiểu tại sao lại cứ bám vào cái bộ Warrior làm cái gì Từ từ đã Tôi tôi có thể là tôi sẽ lấy cái cái cái gậy gai Cứ bình tĩnh từ từ đã Xem xem là Warrior hay là cái bọn Goblin nó xanh hơn thì chúng ta còn biết đường chúng ta lấy lấy đồ anh em ạ chứ không hẳn là bây giờ cứ cứ là phải là là là, là quan tâm đến cái bộ warrior là nó counter vào cái đội hình của chúng ta đúng không bởi vì ở trong trận đấu ấy phải nói thật với anh em là một trong một cái trận đấu nó có 8 người chơi đấy nó tám người chơi cơ mà còn có rất nhiều những cái thằng khác những cái bộ khác cần phải là lưu tâm làm thế nào để chúng ta có thể là là ăn được đa số những cái người chơi ở trong cái ván đấu thế là được rồi thế là chúng ta tốt rồi Chứ còn bây giờ lại cứ phải quan tâm đến cái thằng Warrior counter Sợ thằng Warrior Trong khi là có 8 thằng còn lại Thế thì thế nào thế nào Tôi chưa hiểu được những cái, cái nó gọi là Những cái lý luận của một vài người Đấy Tôi tôi quan điểm của tôi ấy là Trong một trận đấu là có 8 người Counter lẫn nhau Đấy Làm nào để trong một cái trận đấu mà chúng ta Đánh được đa phần những cái người ở trong cái trận đấu đấy Đấy thì là chúng ta là vào top Là gọi là thành công còn không phải quan tâm đến những cái thằng counter của chúng ta Nó là những cái thằng Wario Bởi vì là Wario nó chỉ có trận đấu chỉ có một người thôi Đấy trong một cái trận đấu Ví dụ như tôi nói thật với anh em là Wario bây giờ cũng ít người chơi Thì lo lắng gì đâu đúng không Một trận đấu bây giờ giỏi lắm Lác đác một hai thằng chơi Wario Chả đến hai thằng đâu anh em ạ à. Ít người chơi Wario lắm Bây giờ toàn là gì Là Spirit với cả cả cả, cả Greater thôi Đấy Assassin rồi thì cái gì Clyde Rất đông Đấy rất đông người chơi 9 mét Những cái bộ đấy thì đâu có ngại đâu Đây rồi Đây nhá Có Sailing không thèm lấy luôn Sailing Assassin tôi không thèm lấy Đấy để chứng minh cho anh em thấy là Con Live Blitline nó cũng rất là mạnh Đấy chơi được luôn Ok <clears throat> Đấy tôi, tôi cứ roll ở 8 này Ai bảo là phải lên 10 Ai bảo là phải uh, phải phải lên 10 ở round 29 Ai bảo là phải lên 10 ở round 26 Chả ai bảo lên 10 ở round 26 Chả ai bảo lên 10 ở round 29 cả Cứ roll live blitz live 3 sao đã thì có vấn đề gì đâu Như tôi đây này, tôi kẹp con giữ máu vào này <laughs> tôi, tôi tôi thậm chí là tôi còn không tích tiền Tôi up cái con lợn này lên 2 sao luôn để nó giữ máu cho tôi luôn Đấy anh em thấy không Đánh nó vẻ như thế đánh cứ coi như là cứ phải là là, là, là theo lý thuyết thế nó, nó nó vẫn chưa đúng rồi nó vẫn chưa phải là thông thạo 10 rồi anh em thấy không thậm chí nhá là rau này này cái con live blade live của tôi nó chết rồi nhưng mà vẫn ăn đấy <laughs> con live blade live của tôi nó chết rồi mà vẫn ăn đấy bởi vì là lý do là bởi vì là cái con nhện của tôi nó thả một cái cái cái tơ nhện nó rất là chính xác hunter mà đứng ở trong tơ nhện thì là 100% là bắn trượt anh em nhá bởi vì cái khả năng của cái tua nhện là nó nó không phải là nó tác động lên cái sự uh, gọi là chống đánh trượt của cái con con con con bài hunter đấy mà nó tác động lên thẳng cái con hunter làm cho đánh trượt luôn chứ nó không phải là tác động lên cái bản thân giống như là những cái bộ lé hay là những cái con tướng con con bài nó có những cái món đồ lé thì nó là ở trên cái bản thân nó thì cái bọn hunter này là có cái tác dụng là chống đánh trượt trên cái bản thân của các đấy đấy còn với cái tơ nhện ấy thì nó lại không thế anh em ạ nó là dính vào dưới chân của con con con tướng khiến cho là những cái con tướng mà đánh vật lý là nó chắc chắn là nó đánh trượt đấy trừ khi nó phải thoát khỏi tơ nhện thôi chứ còn không có, có, có cách nào khác cả ui tôi đang có chuối luôn này được đấy nhở Chính vì thế là một vài những cái đội hình mà nó có con nhện ấy nó sẽ gây rất nhiều khó chịu nếu mà anh em không có cái Blink. Cụ thể là cái à, bộ Insectoid ấy. Bộ Insectoid là một trong những cái bộ mà nếu mà hóa ra nhiều nhện ấy là vẫn có thể đấm được cái những cái bộ như là Light Blade Light, 3 sao ở trong cái bộ 6 Glacier, 6 Glide. Đấy. Thì tại sao lý do tại làm sao thế? Bởi vì cái con nhện ấy, cái con nhện ấy anh em ạ. Nó lém vào cái giữa cái chỗ mà có con Light Blade Light thì con Light Blade Light nó không thể nào là bắn trúng được. Và kể cả là nó có cái gậy như ý nhá Là nó không thể bắn trúng được Mà vấn đề là ở cái chỗ là nếu mà không bắn trúng được ấy Thì là nó sẽ không tăng được tốc đánh Đấy là lý, cái lý do tại làm sao mà bộ Glide mặc dù nó là tối thượng mà vẫn thua Cái bộ Insect là vì thế Đấy nó lại phải cần phải có một cái Blink Để làm sao để chả may ấy, mà dính vào cái lưới nhện ấy Là nó sẽ lé ra Đấy thế đó Rồi tôi sẽ ghép cái hút máu cuối anh em nhá Bởi vì tôi không có cái ba tia Tôi sẽ chọn cái món đồ thứ hai, cái trấn phái thứ hai mà cần phải ghép. Rồi chúng ta roll tiếp thôi, vẫn đứng lại cái level này roll. <clears throat> Đây rồi. Từ từ nhá. Cứ bình tĩnh. Lóc lại rồi. 50 tiền roll thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh, không có gì phải vội cả. Form ở, ở cái level này là có giữ máu này Có 6 Hunter tăng đam cho Live Blade Line này Đấy Mặc dù là cái lượng tăng đam của nó chỉ là 80 đam thôi Nhưng mà nó cũng to anh em ạ So với một con Line Bloodline này thì nó vẫn to Đấy Line Bloodline kẹp vào cái bộ uh, Bộ bộ uh, gì nhỉ Bộ Clyde ấy là thậm chí là đam nó còn không to bằng cái bộ này cơ mà anh em Đây rồi Tôi có hút máu rồi Đây gặp 9 Warrior anh em nhá Đấy 9 Warrior này Nó đúng là nó thua thì nó có thua Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ không mất quá nhiều máu đâu Gặp 9 Warrior này thì tôi thấy là nó nói chung là nó cũng chỉ mất một chút máu thôi mà đó anh em thấy không mà bây giờ là tôi vẫn chưa lên 9 đâu Tức là tôi vẫn chưa đánh 9 con Hunter đâu đấy Đây là tôi vẫn đang là trong cái quá trình mà form bài Và chưa lên được live Bloodline lên 3 sao anh em nhá Vẫn đang đánh gọi là, là, Gọi là chuẩn bị trong cái giai đoạn là đốt máu Đấy, đốt máu dần Tôi thấy nó vẫn ổn mà Đúng không? Chơi như này vẫn ổn Đây bây giờ cho Silent vào này Có khống chế này Ổn đấy chứ nhỉ Đấy cho này thay con súng luôn Bây giờ cũng chưa cần súng Đây như này thì sao Tuyệt vời luôn Đó Chúng ta sẽ có full 2 sao vào trong Full 2 sao ở trong bàn cờ Mặc dù là bỏ đi cái bộ Exorcist chấp nhận bỏ đi bộ Exorcist nhưng mà chúng ta có một cái con uh, Wing Ranger nó cũng có khả năng trừ giáp. Đấy, skill của nó trừ giáp. Nó cũng sẽ bằng hai Exorcist thôi. Kéo ờ, skill là trừ 5 giáp thì là cũng là tương đương với 4 giáp Exorcist ở level 1, level 2 con Exorcist. Thế là được rồi. Có trừ giáp là được rồi. Đấy, đứng ở đây vị trí như này là có thể yên tâm luôn Là mỗi round là mất một chút máu thôi Nếu mà có thua tuyệt vời luôn anh em ơi thậm chí ra ngoài thắng ấy chứ đấy ui giời ui ui ui cái nữa ui giời <laughs> hòa sự máu vẫn rất là ok anh em thấy không rồi đây con này lên hai sao thì lại chúng ta lại cho vào lấy exit cũng được nhá rồi luôn tiếp bây giờ chủ yếu là súng với cả live blade thôi cung đen nữa rồi chúng ta lại cho exit vào thôi đấy Cuối cùng là nó chỉ như này thôi mà anh em này Làm thế nào để cho cái bài ở trên bàn cờ nó mạnh nhất là được Đấy vẫn chỉ là 6 Hunter đúng không Nhưng mà nó rất ổn Anh em nhìn xem bây giờ ai đang là cái người nhiều máu nhất trên bàn cờ Trên cái bản đồ Đấy anh em thấy không <laughs> Vẫn là tôi Vẫn là tôi đây anh em ạ Ok Đây Glacier này Tứ cư ba này tứ cự ma này Ui giời anh em thấy không Nhìn thấy chưa Nhìn thấy cái sức mạnh của nó chưa Không hề yếu anh em ạ à. Không yếu đâu Không yếu đâu anh em ơi Đấy lần lượt từng nhà của bọn nó ra đi gần hết rồi kìa Anh em thấy chưa Còn lại có ba nhà thôi Đâu có yếu đâu anh em Cái vấn đề là anh em lấy đúng đồ cho nó Lấy đúng đồ Đây rồi còn hai con Line Blade nữa thôi nhá. Đấy, thoải mái lên ở level 8 luôn, tiền thoải mái luôn. Cứ bình tĩnh. BKB luôn này, hay quá. Rồi. Rồi. Lao sau luôn tiếp anh em ạ. 60 tiền. Lao sau sẽ có 70 tiền nữa luôn. Thoải mái luôn. Đấy bây giờ là ra 30 tôi vẫn đang ở 8 nhá anh em nhá. Chưa chưa chưa phải lên 9 luôn, tức là đánh rất là nhẹ nhàng thôi. Nói chung là với kinh nghiệm của tôi thì anh em cứ chơi theo tôi là được rồi. Không cần phải màu mè làm gì đâu. Đấy bây giờ thì gặp cái nhà này thì có vẻ là hơi mất nhiều máu. 16 máu. Ok, tốn tiếp đó. 70 tiền để roll. Súng này, hai con nữa. Round này khô máu luôn anh em nhá Khô máu luôn, khô máu luôn, khô máu luôn Đây rồi, ui rồi anh em ơi Live Bloodline đã lên được 3 sao Luôn ở round quái tuyệt vời luôn Rất là dễ lên được 3 sao Đấy mà round 30 rồi nha anh em nhá Round 30 rồi vẫn đứng ở level 8 luôn <laughs> Vẫn đứng ở level 8 luôn Đấy và bây giờ nhá, tôi vẫn để ở level 8 đến khoảng round 35 thì tôi sẽ sẽ lên 10 luôn anh em ạ. À, bây giờ tôi tích tiền ra 35 lên 10 luôn. Đấy, tầm này là bây giờ là, là lên 10 luôn chứ còn không lên 9 nữa. Ba tia nhá, xin cái ba tia nhá. Ui rồi ơi anh em ơi, đeo có đồ trấn phái rồi. ui giời ơi, chán thế. Đấy là cái trận đấu này anh em còn thấy là tôi không có đồ rồi nhá. Cái đồ món đồ quan trọng nhất là cái ba tia để kích hoạt để cho cái hệ người lùn thì nó không có thế mà tôi vẫn có thể ăn được đấy tôi vẫn đánh ngon với cái hai tia tôi mà có ba tia thì cái bọn này chắc gì nó đã ăn được tôi thằng warrior chắc gì đã ăn được tôi thằng thằng thằng thằng thằng uh, goblin chắc gì đã ăn được tôi đúng không trải qua là trận này anh em thấy là về cái điều kiện những cái đồ mà mà mà trấn phái là là không có bây giờ ra trấn phái kẹp súng vào cái đánh ở level 9 là vẫn ok luôn 6 hunter thôi 6 hunter đấy Đánh ở level 8 ok chẳng phải 9 Lên 9 nó chỉ là một cái cái cái cái, cái bước đệm thôi để lên 10 thôi Nên là không phải lên 9 vội anh em nhá Chúng ta lên là lên thẳng 10 luôn Cứ để tiền đã Cứ để tiền áp dần lên 9 Rồi một phát lên 10 luôn Đây là anh em này anh em thấy không Nói là sợ Warrior thì ừ thì cũng cũng sợ Nhưng mà nó cũng có mất nhiều màu lắm đâu Anh em thấy không và tôi cũng cũng cũng nói rồi, tôi cũng nhắc lại lần nữa là trong trận đấu luôn có 8 người chơi, đâu phải một mình thằng Warrior đâu. Thế nên là cũng chả có cái vấn đề gì với cả những cái thằng Warrior cả. Kể cả là Warrior là có, có counter. Nhưng mà ví dụ như trong trận đấu ấy, anh em vào trong một cái trận đấu mà có 8 người chơi mà có 7 thằng chơi Warrior nhá, 7 thằng chơi chính Warrior thì lúc đấy thì mới gọi là <laughs> sợ. Chứ còn có một thằng hai thằng thì có vấn đề gì đâu. Trời ạ. À. Mà cái bộ này nhá Nó đấm cái bộ Gladiator như con này anh em hai cái con nó để ở hai góc Live Blade Live với con súng để ở hai góc Cứ đứng hai góc thôi mà bắn thôi Đấy Rất là đơn giản để có thể đấm được bọn Gladiator Không bao giờ sợ úp lồng hết nha anh em nhá Không bao giờ sợ úp lồng luôn Đấy, úp lồng nó chỉ úp lồng vào những cái đứng cái cái cụm ở phía trên thôi Còn không bao giờ úp lồng vào hai con đứng ở phía hai góc ở phía cuối cả Nên là chơi là, là gần như là meta này là vẫn có thể là là, là chơi cái bộ này ngon lành luôn không vấn đề gì, không có gì đáng sợ hết Đấy, bây giờ gặp cái thằng này không có ba tia mới sợ này Có ba tia thì mới ăn được Bây giờ phải có chân phái Bây giờ tôi phải đợi ra 35 anh em ạ Dã man thật sự 35 một cái là vừa lên 10 Ờ vừa lên 10 đủ bộ Mà nếu mà lúc đấy mà lẩy ra cái ba tia Thì vớ vẩn top một luôn ấy Hy vọng là có thể giữ máu được đến cái lúc đấy Bây giờ tôi sẽ phải bo cái góc này vào thôi anh em ạ Bây giờ chỉ có đứng góc thôi Tụm lại vào trong cái góc này cho nó an toàn thôi Đấy và chúng ta thì cũng rất là may mắn là có kẹp được vào con heo Giữ được là mỗi round là trừ đi 20% máu Thế là ok rồi anh em ạ Trừ đi được 20% máu tuyệt vời Đỡ mất máu 20 máu là trừ đi 20% Đấy là đã là trừ đi 4 máu rồi Chỉ mất 16 máu thôi Thế là được rồi Chúng ta sẽ còn khoảng 4 round nữa 4 round nữa mới có thể là ra đi được cơ Tức là có thể sống sót được đến round 35 Ok, tuyệt vời Được anh em ạ Mặc dù là có thể là thua nhưng mà mất ít máu thôi Không nhiều đâu Ok Rồi, mỗi round cũng chỉ mất tập đấy thôi nhá 7 máu, thế được rồi 33 rồi anh em ơi, 34 rồi, lên được 34 rồi Round 34, 35, 36 lên được 10 Đấy, đánh vẫn rất là, là, là kinh nghiệm nhá anh em nhá Đấy, thấy không? Kinh nghiệm chưa? Vừa lên được live Bloodline 3 sao lại vừa lên được 10 luôn <laughs> Thế tại sao một cái câu hỏi đặt ra là ừ, Tại sao lại có kinh nghiệm như thế? Tất nhiên rồi <laughs> Vì tôi chơi nhiều, ờ, tôi nghiên cứu cái bộ này nó nhiều Đấy, chứ đâu có như một vài thằng nó, ờ, nó thậm chí nó không chơi mà nó phán bừa <laughs> đấy có rất nhiều những cái thằng nó như thế anh em ạ thôi được rồi không sao hết anh em ạ việc mình mình làm thôi đấy tôi vẫn chơi được tôi vẫn làm content được là được đây nha anh em nha, ba tia các kiểu các thứ nha, ok đồ cũng hơi bị căng đấy tí nữa thằng đấy nó sẽ có một cái đồ món đồ kira nữa cho cái con con con con cá lộc sẽ có găng tay kira đấy goblin rất khỏe và ở trong late game này còn gặp một cái thằng là cái thằng chơi Warrior mà theo rất nhiều người bảo là nó counter cái bộ này anh em nhá Đấy, bây giờ hãy cho tôi Hãy cho tôi một cái ba tia vào đao sau Đấy, tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy là chơi được à. Ui, trận này rau này 17 máu ạ Phải đáy thật Ôi, xin ba tia nhá, không ba tia là top 3 đấy Có ba tia nhá Xin cái ba tia không là top 3 đấy Mẹ ơi Rao sau là chắc chắn là lên được 10 rồi Nhưng mà còn cái ba tia Vấn đề là phải có cái chân thái <laughs> Nếu không thì chả chứng minh được điều gì đâu anh em ạ Và anh em cũng sẽ không thể trách được tôi Tôi phải nói thẳng luôn là như thế Anh em sẽ không thể trách được tôi Bởi vì là tôi không có đồ chân phái Còn bọn nó có chân phái Đấy anh em nhìn em bọn nó đều có đồ Kira nhá, đều có là ví dụ như thằng thằng thằng thằng Goblin là nó có ba tia cho Kalong. Full đồ ba tia Kalong, Kira đấy rồi thì cả cả cả uh, gậy gai các thứ trong khi là là con live blade live của tôi có đúng một cái hút máu cuối thôi thì nó đó là rất là yếu đồ lởm đồ kheo so với cả đối thủ con doom của của cái thằng 9 warrior thì nó cũng có nói chung là rất là nhiều những cái món đồ trấn phái đây ui rồi anh em ơi đây rồi <laughs> bây giờ thì anh em gáy lên Bây giờ thì em cứ gáy nữa đi nhá Còn tôi tôi chắc chắn là tôi sẽ gáy đấy <laughs> Anh em cứ chuẩn bị tinh thần đi Ôi rồi đây rồi anh em ơi Đâu đem cái thằng Warrior vào đây Đem cái thằng 9 Warrior lại đây nào Đồ này ghép cái gì đấy Đồ này nói chung là cũng chưa biết ghép cái gì Thôi từ từ đã luôn đã anh em ạ Luôn đã luôn đã luôn đã Luôn đã luôn đã Đây rồi Ui rồi ui Đây còn một quả trứng nhá Một quả trứng và chỉ cần một con con con cung đen nữa thôi Đấy, đây rồi Guardian đây rồi anh em ơi Đâu, đâu, Guardian đâu Đấy, có Berlin nhá Không lại bảo là không có Berlin Có Berlin xuống tiếp cận hàng đằng sau nhá Anh em thấy chưa, anh em thấy chưa Nào, như nào như nào, như nào, như nào, như nào đây Như nào đây Ui rồi ôi Đấy Thấy chưa Anh em thấy không <laughs> Cái cú vừa rồi như là một cái bãi nước bọt to một cái bát lô tô đổ thẳng vào mặt mấy cái thằng anti đấy <laughs> đấy nhá anh em nhá bây giờ tôi còn có cả cái con này nữa rồi riêng mà có cái con con, con Tetsulami thì nó lại sức mạnh đội hình là một trăm phần trăm rồi anh em ạ. Hai đồ chấn phái nhá, bây giờ có hai đồ chấn phái Tetsulami khống chế, Siren khống chế. Ôi giây Nào đâu? Đâu Goblin, bây giờ Goblin sang đây. Đây tôi sẽ ghép luôn cái chuyện này chống hồi máu cho con uh, ờ, Tesu Ok Đấy Rồi Thế là Warrior là coi như là, là thôi nhá Là biết được là như nào rồi nhá Đấy Bây giờ là cho Goblin sang đây nào Goblin xanh sang đây nào Đây Goblin đây rồi anh em ơi Rất to nha anh em nhá Thỏ ba hai con thỏ ba Đấy Ca lông Ôi rồi ơi anh em nhìn kìa Ca lông hai sao Thỏ ba sao rồi vẫn chưa có cửa Thấy chưa Anh em thấy chưa Ôi giời ơi Trời ơi bây giờ thì các anh, các, anh em Chắc là các anh em sẽ phải quen với ở cái tiếng gáy của tôi mất rồi dã man thật sự đây cái tầm này đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy thằng này có kira nhá anh em nhá thằng này có hai món đồ kira liền mèo và cái con ca lông đều có những cái món đồ kira và nó vẫn chưa ăn được tôi <laughs> Nó không ăn được tôi luôn Tôi nói khẳng định luôn là không ăn được Chứ không phải là chưa nha anh em nhá Không có chưa ăn mà là không ăn Đấy không ăn được luôn Đấy còn còn còn cái bộ 9 Wario thì, thì thì đấy sang đây. Ừ, sang đây. Tôi là tôi còn đang thiếu cái gì anh em biết không? Thiếu cái búa xét đấy. Có cái búa xét thì chắc chắn là không ngại gì Wario đâu. Đấy kiếm cái búa xét là xong. À, thằng một thằng chết cho cái xin cái búa xét. Đây nha anh em nhá Đấy tôi để cái con Live Blade ở giữa Là nó có bơ linh sang hai bên Thì nó không thể bớ được vào con Live Blade của tôi Đấy ờ thì cứ cho là cái round này nó bớ đi Ờ bớ đi Rồi sao Rồi sao Rồi sao Rồi sao Rồi sao Ui không được rồi không được rồi không được rồi không được rồi không được rồi không được rồi Không được rồi Ờ thì trong một cái tình huống nào đấy Thì cái bộ này là vẫn counter được tôi <laughs> Đồ lắm Anh em nhìn đồ đi Anh em từ từ đã Anh em hãy nhìn đồ của nó đã Xong rồi anh em vẫn ờ, đánh giá tư hình nhá Anh em hãy nhìn đồ của nó đi không được, không được, không được Đồ của nó tí nữa thì tôi để con live với live Ở cái vị trí mà không bị bắt sớm Thì là tôi vẫn ăn được Anh em cứ bình tĩnh Từ từ đã, cho một thằng chết đã từ từ đẩy cố gắng đẩy cái thằng thằng thằng uh, Goblin chết trước thằng đấy được không? Thằng Goblin tại sao nó vẫn không ăn được thằng Warrior nhỉ? Tôi đang có một cái thắc mắc là tại sao thằng Goblin không ăn được thằng Warrior. Ờ, rõ ràng là Goblin rất xanh rồi nhá. Goblin rất to chứ. Đâu có yếu đâu nhở Đây Goblin rất to chứ Tại sao lại, lại, lại thua được Wario nhỉ thì tất nhiên là nó vẫn thua tôi <laughs> Anh em nhìn kìa Dã màn anh em thấy chưa Làm gì có cái cửa nào đâu Đẩy cho vãi cứt luôn Đây này anh em này Tôi lên được cái con cung đen lên ba sao rồi Đấy anh em có nhìn thấy cái pha vừa rồi tôi đánh thằng Goblin không? Dồn coi như là vào chân tường luôn, vào góc tường nó bắn luôn. Vừa rồi là một cái tình huống dựa cột của mèo và cá lông. <laughs> Đấy thế là tôi sắp lên được cái ra 40 Và hy vọng là nó sẽ ra được cái búa xét anh em nhá Hoặc là cái cướp điên Không thể kém đối thủ một món đồ cam nào được đâu Anh em ạ Chúng ta bây giờ là chúng ta đang thiếu đồ cam Bây giờ đang kém so với đối thủ một đồ cam đấy nhá anh em nhá một đồ cam đấy Đấy chúng ta chỉ có hai đồ cam thôi Trong khi đối thủ là bây giờ là ở đao 25 này 30, 35 25, 30, 35 là đã là ba món đồ cam rồi Đấy chúng ta mới chỉ có hai món đồ cam Là đang yếu hơn đối thủ ấy nha anh em nhá Về đồ ấy Đấy trận này là là quá đen Không được có món đồ cam Chưa tính là những cái nhà khác ấy Nó chết rồi Đấy anh em thấy Ôi trận này đen vậy đài luôn ạ à. Đồ không ghép được cái gì luôn ạ à. Đùa Thế này thì bảo sao lại thua Bảo sao lại thua anh em ạ à đối thủ ấy là nó hơn tôi bây giờ nó hơn tôi ít nhất là hai món đồ cam rồi và thậm chí là nó còn chưa tính những cái nhà mà mà nó chết xong nó rơi đồ cam sang ấy anh em ạ thế mà cày chưa tính những cái nhà đấy đâu thế nên là, là đấy thì bây giờ tôi kém bọn nó tới hai cái món đồ cam thậm chí là ba món đồ cam thì bây giờ anh em bảo tôi làm sao mà tôi đỡ được đây cái tầm này bây giờ nó bị thiệt về đồ Chứ còn nếu mà bằng đồ thì, thì, thì lại ngon luôn Thiệt về đồ chán thật đấy Bây giờ bọn nó đồ nhiều quá rồi ấy Vẫn ăn Ồ tế cơ mà Anh em Ôi nó có giáp phản rồi Anh em thấy không Nó có giáp phản anh em ạ à. Tôi bây giờ ví dụ nhá Nhưng mà cái round hai cái round vừa rồi nhá Tôi có một cái giáp xoay này Đấy một cái ờ, cái cái cái cái cái, chiến thánh này thì tôi không ngại Nhưng bây giờ tôi đồ đeo co Cay thế anh em ơi Chuyện này lẽ ra là không thua thằng Wario ở đâu Chả qua là live bullet live nó không có đồ thôi anh em Có đúng hai món đồ cam Người mỏng dính luôn Đấy nhưng mà ví dụ nhá Tôi chỉ cần một cái chén thánh ờ, ở hai sao này Một cái uh, ờ, BKB hai sao thôi Một cái BKB cam Một cái chén thánh cam Một cái cướp điên Thì thế thế thôi Tôi đủ 6 món đồ cam, 5 món đồ cam thôi, không cần 6 món đồ cam là tôi có thể là tôi ăn được rồi. Nhưng bây giờ đến cái round 42 tôi vẫn hai món đồ cam anh em ạ. Đấy là cái lý do làm sao đấy. Thua. Còn không phải là thua đâu. Với cái đội hình này tôi tôi khẳng định với anh em là Warrior không ngán lên game nhá. Mà nó cần đồ. Bây giờ nó không có đồ thì thôi phải chịu không? Ở một cái cái cái cái chiến trường khác thì anh em có thể thấy là mặc dù ở đây là không có đồ ấy mà tôi vẫn có thể ăn được thằng Goblin Ôi giời, ui giời, ui giời, ăn được không, ăn được không, ăn được không Vẫn ăn được Ôi giời, anh em thấy không Goblin vẫn bị đấm như bình thường À, Silent 3 Được đấy Chết rồi, bây giờ Guardian thì kiểu gì đấy Bây giờ cần cái thằng Goblin chết để tôi rơi được những cái món đồ mà tôi có thể ghép được Chứ còn bây giờ toàn đồ không ghép được thì <laughs> đánh đấm gì anh em Tầm này thì ờ, ờ, chả có lấy cái gì mà đấm được cái thằng Warrior cả Bây giờ thằng Warrior nó lấy được cái giáp phản ờ, Giáp Blink giáp phản ấy Là nó sát thương thuần rồi Nhảy vào phát bắn chết ngay luôn ấy Cực kỳ nguy hiểm Làm nào bây giờ nhỉ 18 máu Ok bạn ơi 18 máu khi ra ngoài đi luôn không Có không Có thể đi luôn được trong này không Không không không đi luôn được Không đi luôn được Ui đầy máu luôn ạ à. Thằng này có hai cái món đồ Kira anh em ạ à. Vãi đái thật Thế nào này thua hả? <clears throat> Thằng này là có một cái món đồ Kira cho con ca lông Và một cái món đồ Kira cho con mèo Chính vì thế là Nó rất trâu Đấy anh anh em vừa nhìn thấy cái con mèo nó chết phát con ca lông đầy ạc máu luôn. Vậy này thật. Mà cái thằng này nhá, anh em thấy là cái đồ của nó như thế nó gọi là mắc binh chưa? Đúng không? Mắc binh rồi đấy. Mà so với cả cái bộ của tôi nhá. Cái bộ của tôi thực ra là trận đấu này này là nó quá đen. Đấy anh em phải công nhận đấy đi. Đồ không có. Bây giờ tôi có đồ cái có khi tôi đấm lấy sấp mặt luôn. Ví dụ bây giờ tôi có một cái uh, gậy như ý này. Đấy, cho tôi một cái cấp điên một cái gậy như ý nữa. Một cái búa xét nữa Đấy, đủ ba cái món đồ mà bây giờ tôi không ghép được Bây giờ tôi chỉ cần những cái món đồ ấy thôi, đủ đồ thôi Là tôi có khi tôi đấm vào đấy sấp mặt luôn rồi Đấy Đây là nói là cái cái cái cái, cái um, đội hình này này Thực ra là nó rất mạnh Anh em ạ, thực ra nó rất mạnh Đây, ui ui ui ui Ui trời ơi anh em ơi Đây nhá, chấp ba đồ cam luôn nhá Chấp ba đồ cam Nào, như nào, đấy, thấy chưa Đấy là tôi chỉ cần là coi như là kéo cái con con con hổ ấy lên vị trí phía trên là tôi đã thoát được một cái top 3 trông thấy. So. <clears throat> anh em thấy cái pha vừa rồi anh em biết ngay là vấn đề ở cái chỗ là nó là cái đội hình mạnh. Chứ nó không phải là dựa vào đồ nữa nhá. Đây là rõ trận đấu này là nó thể hiện rõ ràng cái điều đấy luôn. Anh em có thể nhìn thấy. <clears throat> đồ không có. Đấy. Đồ không có mà vẫn coi như là dễ chết thành công. Mặc dù là anh em cũng có thể thấy là đang đánh một cái thằng Wario có tới 6 món đồ cam Đang chuối cộng 7 liên tiếp Thậm chí cái thằng Wario đấy nó mạnh đến cái mức độ mà nó ăn được cái thằng Goblin kia Với một cái con mèo 3 sao hai con mèo ba con mèo 3 sao nó nhảy mà vẫn còn ăn được cái thằng đấy thì chứng tỏ phải là rất mạnh Đấy, rất mạnh nhá Warrior rất mạnh khi mà bây giờ nó có thể ăn được cái thằng Goblin rất to Goblin có đủ bộ mà thậm chí là ở đây nhá là goblin có máy bay hẳn thôi mà vẫn bị thua warrior đấy có máy bay rồi có mèo 3 sao có ca lông 3 sao với một những cái món đồ phải nói là chấn phái luôn cho ca lông có cả găng tay kira mà có tận hai cái găng tay cơ nên là rất là căng trận đấu này là đối thủ late game là phải nói là mạnh mắc binh rồi đấy nhá anh em nhá không không phải bàn cãi về vấn đề sức mạnh của đội hình của địch đâu Bây giờ chỉ là xem là bây giờ tôi có đủ đồ để tôi chứng minh cho anh em thấy là à, tôi đấm được nó không Đấy Chứ còn vừa lấy là tôi không có đồ tôi vẫn đấm được nó là anh em biết là mạnh như nào nên là nhiều khi là anh em cứ phải phải phải phải phải thử đấy chứ còn bây giờ mà nghe mấy cái thằng anti tôi nó nói thì nói chung là nghe nó nó nói cả ngày anh em ạ <laughs> dăm ba thằng anti nói chung là thôi đã ghét rồi thì cái gì cũng ghét thôi anh em không có giải thích được hay là không có thể à, làm cái gì để cho bọn nó có thể thay đổi cái suy nghĩ ở đâu thế nên là thôi anh em ạ nói chung là cũng không cần phải tranh luận nhiều đấy cứ bây giờ cứ gặp mấy thằng anti trong game xong rồi đấm nó sức mặt rồi là hết gáy <laughs> thế anh em ạ rất nhiều thằng như thế rồi mà rất nhiều thằng gặp tôi xong rồi bị tôi đấm sấp mặt cho thế là tôi không không gáy được đấy thậm chí là gáy sớm ăn gì luôn <laughs> ăn gì luôn <laughs> đấy em thấy không đấy tôi đấm vô cái bộ goblin đồ đừng có nói là không có đồ đồ kira hai cái đồ kira kẹp kiếp các kiểu các thứ rồi ca lông ba tia rồi cả gậy như ý vẫn như là xuống hố <clears throat> ôi tôi chết tôi rồi cái thằng kia nó chết nó lại lém cho cái đồ này không ghép được cái cái cái, cái gì cả anh em ạ nó chỉ ghép được thêm cái hút máu cuối những cái này nó không sờ tách hai cái này nó nói chung là nó không sờ tách Cuối cùng là tôi vẫn là không có đồ Vẫn là không có đồ luôn <clears throat> Đồ cam bay hết sang nhà thằng kia rồi Ôi rồi lên được cả Berserker 3 sao kìa Secret Lancer 2 sao Vai đái thật Đồ của nó hơn hẳn luôn ấy 6 món đồ cam, 7, 8 món đồ cam rồi ấy chứ Xong rồi lại còn tút